đó nào và dưới cái khung quan, quan điểm cá nhân của mình thì dưới góc nhìn của mình đó thì mình sẽ chia sẻ đúng dưới quan quan điểm cá nhân của mình thôi và mong rằng những cái video buổi chia sẻ ra như vậy đó, có thể giúp được à, tất cả các bạn mới những nhất là những bạn mới khi mà bắt bắt đầu chơi cái game My Defy Bet này á sẽ có những cái bài học giống như là để rút được kinh nghiệm làm thế nào để chúng ta có thể tối ưu nhất có thể khi mà chúng ta bắt đầu chơi cái game My Defy Bet này nha tất cả anh chị và các bạn đấy thì à, cái cái video đầu tiên khi buổi chia sẻ về cái game này á thì à, của chia sẻ vào đúng một tuần trước đó là một tuần trước là tầm một tuần trước đúng không một tuần trước Vũ đã chia sẻ video ở trên cái kênh Mai Tuấn Vũ này thì à, à, các bạn nào đã từng theo dõi Vũ rồi á sẽ biết được là cách đây mình đã chơi tròn đúng 7 ngày rồi và hôm nay Vũ sẽ chia sẻ lại sau 7 ngày vừa qua khi bắt đầu chơi cái game này thì mình có được những cái gì và cái kết quả của mình đạt được là những cái điều gì đồng hiểu nào ok bây giờ mình sẽ đi vào cái vấn đề chính luôn thì sau 7 ngày vừa qua thì à, Vũ có thể nói review sơ về cái game này thật sự cái game này rất là dễ chơi đơn giản cái game này nó chơi ở trên hai cái mạng là Binance Smart Chain và Cardia Chain à, có rất nhiều ờ, bạn tuy là đôi lúc á các bạn lưu ý nè khi mà các bạn tải cái ví metamask rồi á thì các bạn phải thêm cái mạng nè cái mạng này thêm mạng ban smart chain chứ các bạn các bạn để mạng mặc định á là mạng đó của bạn là ethereum thì chúng ta sẽ không có mua bet được và chúng ta không thể nào mà bắt đầu chơi cái game này được vì đây nó đang hỗ trợ hai cái mạng thôi đấy đó là cái mình cần lưu ý cho tất cả anh chị và các bạn nhưng về cái đồ họa thì thật sự á nó là cũng là rất là đơn giản game này rất là đơn giản đồ họa cũng rất là ok cũng gọi là nếu trên 2 điểm 10 thì bộ chấm cái đồ họa này cũng được 78 rồi đúng nào cũng rất ok đúng không nào game thì à, đôi lúc nó có đôi lúc có sẽ bảo trì bảo trì là sao ạ à? bảo trì thì để nó nâng cấp hơn thôi và khi mà bảo trì như vậy á thì game á, à, những cái nhà phát hành game á đội ngũ phát hành game á có thể là trả thưởng cho mình trong quá trình mình chờ đợi như vậy nhưng không có nên không có gì gọi là thiệt thòi cả tất cả anh chị và các bạn đấy mình đợi chờ một chút nhưng mình được thêm cái phần thưởng dành riêng cho bản thân mình thưởng là gì ạ à? kim cương nè bạc nè và thức ăn đấy và game này khá là dễ chơi ai cũng có thể chơi được khi mà chúng ta chưa từng chơi game bộ tin chắc rằng ai cũng có thể chơi được cái game này vì nó không quá phức tạp đúng không và thời gian sắp tới á, nếu mà đúng theo cái đây nếu mà đúng theo cái lộ trình mà cái đội ngũ My DeFi Bet này á đưa ra đặc biệt nào khi mà được cái lộ trình mà đúng theo cái lộ trình của My DeFi Bet đưa ra thì bộ tin chắc rằng cái việc mà chúng ta đây nè lộ trình game nè vào quý 3 này dễ nhất là tháng 9 thì có sẽ có market market plan được nào và staking đây là để mà đây là nơi để mua bán thú nè hoặc là gửi tiền tiết kiệm ngoài ra sẽ có đoạn giới thiệu tính năng BVB nè là người đấu với người giao diện người dùng mới tính năng bán chuồng nè và nâng cấp giới hạn bạc sở hữu đặc biệt là sẽ có sự kiện đấu bot và quỹ này đây đây là cái mà trong cái quỹ ba này thì sao ạ à? nếu mà nói về trong quỹ ba này ok mình sẽ kết nối lại trong cái quỹ ba này á bắt đầu sẽ ra chợ nè thì chúng ta bắt đầu mua bán được rồi về cái việc này rất đơn giản rất là dễ chơi rồi nhưng cái quan trọng là mình sẽ phải nhận định được con thú nào là cái con thú mình một cái con bé nào á, là mình cần phải nuôi dưỡng nó và có thể là mình dùng à, những cái thức ăn cho nó để có thể tối ưu hóa lên cái thức ăn cho mình để nó không có lãng phí tất cả anh chị đây nếu mà đúng theo lộ trình thì à, trong cái quý này cái chỗ chợ mất đây nè marketplace nè thì à, khi mà chúng ta ra chợ này chúng ta mua bán thú trên này mua bán ruộng đất ở trên này đó nào và đồng thời nữa là có ra một cái tính năng đấu với bot và có thể là um, cho chúng ta gọi là trước một cái trailer để biết chúng ta được là người đánh với người đó nào đối với bot thì vũ tin chắc rằng khi đấu với bot mình sẽ được một cái số số tiền hoặc là một cái vật phẩm gì đấy hoặc là một cái đồng token debate chẳng hạn của mình không biết là cái phần thưởng lúc đó là sẽ như thế nào nhưng sắp tới sẽ có Hiểu rằng trong cái quý 3 này hôm nay là ngày 22 rồi cũng là cuối tháng 7 rồi và chậm nhất là trong tháng 9 sẽ ra cái cái như vậy mình muốn chia sẻ đây là mình đón đầu xu hướng thôi còn nếu mà đây cũng là một dạng để chúng ta có thể đầu tư vào đồng ý nào và đây không phải là lời khuyên đầu tư đây là mục đích là thông tin và cái quyết định tiền chúng ta bỏ xuống vẫn là của anh chị và các bạn đúng không chơi game này không phải là chơi miễn phí được chúng ta phải có một số tiền nhất định để mở một con thú như vậy chúng ta gồm 3 đồng debet và giá debet bây giờ đang là 5,9 buổi cho là 6 đô có thời điểm đỉnh điểm là khoảng 8, mấy đô đồng ý nào đồng ý nào và ba đồng debet này buổi cho thời điểm hiện tại là 18 đô rồi và khi 18 đô như vậy mình mở ra một con bet thôi tất cả anh chị các bạn đó với giá hiện tại tất tất cả anh chị các bạn và một tuần trước thì giá của nó cũng năm phép mấy rồi đồng ý nào đó và khi mà chúng ta ra khi mà chúng ta mở bét như vậy á thì chúng ta không phải là con nào chúng ta phải biết được rằng là vũ trong cái thời gian vừa qua vũ có làm review về chia sẻ những cái con thú nào những con bét nào là những con quý hiếm những con bét nào chúng ta cần tập trung vào nó và những con bét nào để chúng ta có thể là nâng cấp nó lên để chúng ta có thể là stocking um, khoảng thời gian vừa qua trong quá trình mình uh, trải nghiệm cái game này thì mình đúc kết ra được là thứ nhất là tất cả anh chị phải biết được rằng á cái à, chúng ta phải biết được rằng á cái uh, con bé nào chúng ta ví dụ nè à, anh chị hãy để nha ở đây vụ đã nâng cấp hết lên 10 rồi nhưng vụ nghĩ rằng nghĩ lại rằng á khi mà chúng ta nâng cấp hết bet hết lên 10 nó mình không có tập trung vào một cái con nào cả thì cái việc mà chúng ta nó mình không có được một không có lên được một con nào vip cả đồng ý nào thì chúng ta phải biết được là cái con nào ví dụ những cái con này dùng để stacking đó là stacking là để mà chúng ta đào những cái đồng bạc này nè thì chúng ta sẽ để nó một cái chuồng riêng đó một cái bộ phận riêng đi chúng ta để chúng ta biết phân biệt được thôi còn con nào để chúng ta gọi là làm trong team của chúng ta làm những cái con mà chúng ta quyết định để nâng cấp nó lên á thì chúng ta để ra một cái chuồng riêng hoặc là một cái nơi đó riêng đi chẳng hạn thì khi mà chúng ta để riêng như vậy á thì nó sẽ à, dùng những con mà ví dụ mà ví dụ nhất là ví dụ bộ bỏ vào đây ở đây có những con hươu nè các bạn để nè con hươu là đào rất là nhiều tiền thì chúng ta để cho nó stacking thôi chúng ta nâng cấp con hươu này thôi để để cho stacking không được còn mấy con này bình thường quá thì nếu mà con nếu mà để nó bình thường á, thì mình cũng không cần phải nâng cấp nó lên để đạt để làm cái gì cả đúng nào hoặc là mình chỉ lên level 3 level 4 level 5 gì đó cho nó đào thêm vàng thôi còn ví dụ à, khi mà chúng ta quyết định nó là nằm ở trong cái đội hình của ta hoặc là thuộc dạng đội ngũ vip đó thì ta sẽ tập trung thức ăn này nè cho những cái con đó để có thể nó lên cấp cao hơn và chúng ta tiến hóa nó đồng ý nào và khi tiến hóa nó để chúng ta có thể đi ải nè đó nào vượt ải nè chẳng hạn và sau này vụ nói rồi những cái con bé này á, mình chưa biết được đâu ạ à. không không phải con bé chưa chắc con bé này là bé rác đâu tất cả anh chị đồng ý nào đồng ý có thể là nó sẽ cùi vậy cùi hơn những con khác đó nhưng chưa chắc cũng đã vô giá trị đôi lúc á, một cái tim á, nó phải cần những cái con bé như vậy để vào cái tim nó quan trọng nó hợp cái tim của nó được cơ và khi mà đã hợp rồi á thì con bé nào cũng tin rằng nó cũng có sẽ có giá trị và mình sẽ đợi chờ và hy vọng trong cái thời gian sắp tới nó ra cái chợ market, market blend rồi á thì chúng ta market blend đó thì chúng ta mới biết được rằng là cái con bé rủi ra giá trị như thế nào và mình có xứng đáng không nhưng những cái video vừa qua vũ đã review rồi thì vũ tin chắc rằng mỗi bạn nào mà chưa có video có thể coi lại cái video ở trên cái kênh youtube của vũ phân biệt những từng bộ phận nào và phân biệt những cái dòng bet nào là bet tốt nè đồng ý nào thì chúng ta phân biệt được cái điều đó thì vũ tin chắc rằng các bạn sẽ có những đã có được cái đội ngũ riêng cho bản thân của mình rồi bản thân vũ thì vũ uh, thời gian vừa qua thì vũ review lại nè thứ nhất là vũ đã mở được uh, tầm 25 con bet rồi nhưng thật sự là vũ chưa thấy con bet nào gọi là nó ok cả đồng ý nào nó cũng bình thường thôi và chưa có con bet nào để vũ có thể là đưa vào cái đội hình của vũ quả có thể có thể là nhân phẩm vũ chưa được tốt của đập 25 quả trứng rồi đồng đồng ý không nào tính sơ sơ cũng à, vũ vũ chỉ cho cái game này một cái số tiền nhất định thôi tất cả giữa bạn và vũ không có phải là đầu tư toàn bộ on in vào đây đâu thế nào một số tiền nhất định thôi và mình chơi trong cái cái số tiền quy định của mình như vậy nhưng nếu ví dụ mà mình thấy rằng nó tiến triển tốt đội ngũ làm việc tốt hơn nữa đâu nào mình phải chờ đợi bên à, đội ngũ của của MyDefiBet nữa đồng ý nào đó và mình có quyết định có thể là đập thêm trứng hay không vụ mà vũ tin chắc là thời gian sắp tới mình sẽ đập thêm trứng để có thể tìm được những con bé tốt và trong thời gian chơi đó mình cũng sẽ săn những con bé hiếm mà đồng ý nào và cùng cùng đồng hành với anh em review về cái game này không biết game này sẽ tồn tại được bao nhiêu lâu nhưng mà mình mong rằng cũng đây là cũng là một cái trend thì các bạn phải xác định là trend đó, đôi lúc đó, trend cũng có thể là hết trend đồng ý nào nhưng mà cái trend này kéo dài bao lâu phụ thuộc vào người chơi nữa phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau đấy đó thì các bạn hãy để nè đấy đây là cái mà mình nói của đập đây đây là chuồng thủ và thứ nhất về cái vũ ờ, về con bé thì mình mở được bao nhiêu trứng thì mình mở nhưng về cái chuồng thủ này à cái chuồng nuôi thú á cái mảnh đất nuôi thú á cái chuồng nuôi thú như vậy nè thì anh em hãy nhớ rằng là hãy um, chọn được những cái chuồng thủ nào mà có thể cao nhất thì tất cả anh em hãy chọn mở chuồng thủ nha ví dụ sẽ bây giờ chỉ mở những cái chuồng thủ như vậy thôi ở ở cái này thôi nè được nào nó 20.000 đồng bạc như vậy đó hãy mở cái vì sao ạ à? vì các bạn dù các bạn mở cái cái rẻ như như vậy nào bạn nâng cấp lên đó thì cũng nè cái cái cái mà cơ bản nhất nè đồng ý nào cái cơ bản nhất nè nâng cấp maximum lên đó được nào thì cũng level 3 thì cũng được 6.000 đồng bạc thôi 6.000 đồng bạc này thì đôi lúc các bạn ví dụ ngày nào các bạn bạn nào mà đang rảnh đó ngày nào các bạn các bạn ở trên này miết á, thì các bạn cứ thu nhập thu, thu thập thu thập như vậy á thì cái bạc này có sẽ là nó lợi nhuận hơn rất là nhiều bạn sẽ thu được rất nhiều đồng bạc hơn rất nhiều như vậy chẳng hạn như vậy nhưng bạn nào không có thời gian giống như vũ vậy á thì một ngày vô khoảng vài lần thôi thì thì các bạn phải biết rằng là cái full của này nó chỉ được 6.000 đồng bạc thôi mà con này đào một tiếng đã được 500 mấy đồng nè cái chuồng này một tiếng có thể đào lên được à, gần gần 2.000 đồng đúng nào một ngàn rưỡi bảy ba 731 ok gần 2.000 đồng bạc một tiếng đồng hồ đúng không đã 2.000 đồng rồi thì cái trường cái chuồng này full maximum được 6.000 thôi 6.000 thôi thì trong vòng 3 tiếng thì đã full rồi đúng nào thì một ngày như vậy mình vô được ví dụ một hai lần đi nhưng mà cái đồ cái đồng này cái cái chuồng này sao ạ cái chuồng này nó có thể lưu được 12.000 đồng lần đồng ý nào và 12.000 đồng bạc như vậy á, mình sẽ có thời gian à, nó sẽ tích trữ hơn khi mà đã full rồi tối đa rồi thì nó sẽ không có đào thêm được nữa và các bạn chỉ cũng chỉ nhận được bao nhiêu đó thôi à, ok không nào và hãy mua nếu mà mua được hãy tận dụng mua được những mảnh đất nào lớn nhất thì hãy mua được những cái chuồng nào mà lớn nhất hãy mua tận dụng mua những cái chuồng đó tập trung mua những cái chuồng đó thôi nha tất cả anh chị và các bạn đấy đó là cái quan điểm cá nhân của vũ còn ví dụ về những cái con này các bạn muốn các bạn sẽ để ý nè con này nó sẽ sao ạ à? nó đào rất là nhanh nhanh rất là nhiều nhưng con này không phải là à, cũng không phải thuộc dạng vip nữa nên nó cũng rất bình thường anh chị nào muốn đào nhiều á, thì các anh chị có thể là nâng cấp những con này lên để chúng ta có thể đào nhiều nhưng vũ á, thì thời gian vừa qua vũ đã nâng cấp full 10 mất tiêu rồi là quỹ nào thì sau khoảng thời gian chơi và mình rút kinh nghiệm mình đọc những cái bài mình coi những cái review của anh em những ý kiến đóng góp của anh em vụ rất trân trọng về cái điều đó và mình sẽ nhìn nhận lại là mình có đúng hay sai là quỹ nào đóng góp có đóng góp là chứng tỏ anh em vẫn còn theo dõi mình ủng hộ mình và vũ cảm rất cảm ơn anh em về khoảng thời gian qua đấy đó đó là cái mà mình chú ý về cái việc nuôi thú nha còn mua mua đất nè nuôi thú nè có gì nữa nè còn việc gieo trồng này gieo trồng này thì anh chị ví dụ nè anh chị nào mà có thời gian thì cứ gieo cái cái cái hạt một phút rồi thôi tất cả anh chị sẽ đủ tin chắc rằng khi mà gieo hạt một phút như vậy á anh chị sẽ được cái à, thức ăn nè cũng coi như là cái kinh nghiệm nè cũng nhiều hơn so với việc mà chúng ta à, làm cái kia đây là những người đang không đang rảnh rỗi thôi anh chị nhưng mà đối vụ không thể nào mà ngồi bù phút cái bấm, như mà biết được đồng ý nào đấy nên là vì thế là trong quá trình mình chơi mình sẽ biết được là cái nó sẽ tối ưu hơn cái việc cái việc uh, ờ, phút còn anh chị nào mà cứ không thì cứ trồng cái nào một tiếng hai tiếng mình thu hoạch một lần á mình vô mình trồng lại một lần á thì đỡ tốn thời gian hơn đó đó là cái game cái vừa qua còn con thú thì, à, uh, những cái linh vật những cái bet này quan trọng là vẫn là phải bet mà tất cả chị modify bet mà thì chúng ta phải tập trung mình tìm ra những con bet nào tốt uh, và đánh giá những con bet nào tốt phải biết nhìn nhận đánh giá từng bộ phận chi tiết cụ thể chúng ta biết được con bé nào tốt để chúng ta có thể lưu trữ nó nâng cấp nó lên tiến hóa lên và cho nó phối giống nó được nào vũ sẽ có một video phối giống à, giao phối của nó để mà chúng ta ra những cái à, con bé làm thế nào chúng ta có thể tăng cái tỷ lệ ra những cái bộ phận những cái phun phụ kiện những cái phụ kiện quý hiếm nhất có thể thì vũ sẽ review về những cái à, những một cái video dành riêng cho cái việc mà nói về cái việc mà giao phối của nó ok không nào đấy thì uh, game này khá là dễ chơi và về cái tương lai như thế nào không biết nhưng mà cái đồng đi debate các bạn các bạn hãy biết hãy hãy à, ở trong cái group này nè group này cũng đã có khá khá khá nhiều anh chị em vào trong này rồi nha tất cả anh chị khoảng mực một hơn 180 người rồi ví dụ là hôm bữa vừa có đây đây là một cái mà chúng ta có thể nói rằng đây là cái ví trong vòng một tuần vượt cái ví vào ngày 19 à, cách đây khoảng 3 ngày thì à, cái này là một cái ví để có thể là lưu trữ những cái đồng bét và chúng ta đập trứng tất cả anh chị nó các bạn anh chị thấy không nó tăng trưởng một cách rất là kinh khủng và cái điều mà khi mà tất cả anh chị phải nhìn nhận được một điều rằng á, khi mà đồng trứng càng nhiều người tham nhiều người chơi mới tham gia vào càng nhiều trứng đập thì vũ nghĩ rằng á, cái đồng bét này á, nó sẽ còn tăng trưởng nữa đồng ý nào đây là quan điểm cá nhân của vũ thôi nha không đúng hoặc sai nha hồi đó là đã, đã lên tới đây rồi đồng ý nào nhưng vũ nghĩ rằng nó còn lên nữa <laughs> đối với quan điểm của vũ là như vậy đồng ý là nhưng mà vũ đang chờ một cái vùng nào đó đẹp thì vũ vũ chờ một cái vùng nào đó đẹp để vũ muốn thể mua thêm vào để chúng ta có thể dự trữ hoặc là chúng ta có thể đọc chứng thêm ok không nào đấy cái lượng trứng càng ngày càng đập rất là nhiều đâu nào và 5 triệu mấy trứng đó mà đấy thì khi mà chúng ta đã nó đã tăng như vậy rồi thì cho trong group này là anh chị em và vũ sẽ để đường link phía dưới anh chị em cùng vào cái group này nha anh mình vũ sẽ cập nhật hàng ngày là những cái thông tin chi những thông tin nào đó anh chị cùng trao đổi trên này được nào những ý kiến cá nhân đóng góp trong này đấy đồng ribet này giá nó đang hơi cao rồi đó giờ đập một quả trứng khá là phê được nào 18 đô đấy 18 đô một trứng lúc trước cách đây khoảng một hai tháng trước thì giá nó rất là rẻ đó bây giờ thì đó cái em này cũng bây giờ thật sự cái giao diện bây giờ hiện tại mình chỉ là à, gieo trồng tích tự tích trữ gọi là tích trữ thức ăn cho cho bé à, thu những đồng bạc đây là bây giờ hiện tại em chỉ chơi được ở dưới mức độ như vậy thôi hoặc là có thêm một trò chơi thú vị hơn là chúng ta mở trứng đập trứng đúng không nào đấy mình tùy vào nhân phẩm mỗi người thôi chứ cũng không biết là có bí quyết gì không à, nhưng mà vụ mở 25 con mới mở được 25 con có nhiều anh em mở của tê chắc là có đi anh em rợ mở rất là nhiều ba chục năm chục thậm chí 100 con luôn mới ra được thôi nhưng mà mũ mong rằng kỳ vọng mình cứ hy vọng là mình sẽ làm một nhưng mà có rất nhiều anh em mở hai ba trứng bốn năm trứng gì đó thôi là ra những cái con cực kỳ vip luôn đúng nào và chúng ta và khi mà chúng ta mở được những con vip rồi á thì vũ tin chắc rằng cái những cái cái con đó sẽ là những cái gọi là những cái quỹ hoặc là những cái vốn của chúng ta để khi chúng ta bắt đầu cái game này rồi ok không nào đấy thì um, còn gì nữa không ta và Vũ sẽ để đường link của cái group này ở phía dưới video luôn nha tất cả các bạn ở 7 ngày vừa qua đó là những cái mà Vũ trải nghiệm qua những cái Vũ chia sẻ ở trên cái kênh YouTube của mình là những cái mình đã trải nghiệm vừa thấy là ok quan điểm mình thấy là hợp lý thì Vũ sẽ chia sẻ đó nào ở đây không đúng hoặc sai ok nó chỉ không biết là phù hợp với bạn hay không thôi nhưng mà đối Vũ là nó đang phù hợp đấy Vũ sẽ chia sẻ mong rằng mong rằng à, là những cái chia sẻ của Vũ có thể giúp được những bạn mới hoặc là những bạn đã chơi rồi có thể làm thêm một cái gì để nhìn nhận gì đó về cái khóa về cái game My Defy Bet này ok còn um, mình cùng chờ đợi thôi bây giờ mình cứ chỉ chờ đợi là khi nào sẽ ra mất cái plan khi nào sẽ mở mở cái việc mà chúng ta có thể đi ải vượt boss thì chúng ta phải có sắp xếp đội hình như thế nào thì uh, vũ sẽ làm những video tiếp theo về những cái vấn đề như vậy Ok, video của Vũ tới hôm nay là review cho vòng 7 ngày vừa qua mình đã được cái gì? Tổng kết tổng kết lại thì được gì ạ? À? 25 con bét, được bao nhiêu cái chuồng đây? 2 3 9 11 cái chuồng. Đúng nào? Được 9 mảnh đất. Đó, chỉ được mới được như vậy thôi. Có một tuần mà cày thua anh em chậm quá, mới được level <laughs> 25 thôi. Đó, đó là những cái thức ăn bây giờ mình chỉ tập trung dự trữ thức ăn thôi chứ không có dùng thức ăn gì nhiều. Đồng ý nào? ok rồi video này coi như là đã kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha và nhớ nhớ thấy video này hay thì một, một like một subscribe kênh youtube của vũ nha đó và vũ sẽ để đường link phía bên dưới để tất cả anh chị cùng vào nhóm được nào để chúng ta cùng tham khảo cái game này cùng trao đổi cái game này ở trên cái nhóm của mình ok xin chào và hẹn gặp lại. hẹn gặp lại tất cả anh chị vào những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại